Xin chào các bạn, hôm nay à, nước sạch Mekong sẽ hướng dẫn à, sẽ đi tham quan nhà anh Hai à, Anh Hai là một người không chuyên về làm kiển thì hôm nay anh sẽ thay anh sẽ thay thế đất cho cây cây sân anh hả? Dạ, cây kiển cây cây kiển nhà anh thì đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy bớt cái đất cũ ra sới lên chúng ta sẽ sới lên xới cắt rễ thì chúng ta sẽ dùng các cái cây kéo để chúng ta cắt các cái rễ đi ừ, tại vì cái mô hình này là làm trước rồi nó trước người ta biết đúng không rồi sau đó thì tưới chuẩn bị à, thì sau khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ tưới nước thì hôm qua thì anh đã tưới nước rồi thì các bạn nhìn thấy cái cây hiện tại là đang trong tình trạng nó không được tốt chúng ta xem các cái cây các cái lá nó bị vàng thì chúng ta sẽ thấy là nó cần phải được chăm chăm đất thì các bạn thấy thì hiện tại anh đang à, sử dụng đất sạch dùng cho hoa cây kiển mã là MK2 của uh, thuộc công ty cổ phần trang trại sạch công thức rồi xài theo vậy đó hàm lượng là nó có sẵn thì hàm lượng thì ờ, công ty ờ, cổ phần trang trại sạch chúng tôi đã thiết kế cho uh, đầy đủ dinh dưỡng cho để bón cho các cái cây hoa kiển thì hiện tại thì anh sẽ sẽ cho vào sau khi chúng ta lấy cái lớp đất ở phía dưới chúng ta tưới nước lên chúng ta đợi một ngày cho rút thì chúng ta sẽ cho vào các cái hoa kiển thì hôm qua anh đã lấy đất thì hôm nay thì anh sẽ xới lại thêm một lần nữa sau khi xới đất lên thì chúng ta sẽ cho đất sạch mekong mạ lại mk2 dùng cho hoa kiển vào hàm lượng nhiều ít thì tùy theo chậu chậu lớn thì mình bỏ nhiều cây xanh còn có những cây rất là đẹp có những cái bộ rễ rất là tuyệt vời thì cũng đã khá lâu rồi ảnh à, chưa chăm sóc thì hôm nay là cái cơ hội để ảnh chăm sóc cây kiển để chuẩn bị chào đón tết thì thành phần chính trong uh, sản phẩm đất sạch mê công dùng cho hoa kiển thì thành phần chính là phân trùng quế kết hợp với các uh, nguyên tố đa trung lượng và kết hợp với các nguyên tố uh, các cái loại nấm vi sinh và chúng tôi được uh, bổ sung thêm một số các chế phẩm sinh học phù hợp với sự phát triển của cây kiển với ờ, các cái thành phần phía dưới thì đảm bảo cái cây kiện của các bạn và cái thành phần phân là không hôi nên khi các bạn làm việc trong văn phòng các bạn thay sản phẩm này thì đảm bảo cho văn phòng của các bạn không hôi và với ờ, đất sạch Mekong dùng cho hoa kiển thì các bạn cũng có thể là bổ sung nhiều vẫn được cây có thể hấp thu nhanh được ngay lập tức đối với một số phân hóa học thì khi các bạn à, bón bón nhiều và bón nhanh thì sẽ làm cho cây nó xảy ra các cái hiện tượng giống như là à, cháy lá và chết có khả năng sinh ra chết cây thì với sản phẩm này thì các bạn không cần phải lo lắng về vấn đề đâu và trong thành ờ, phần của nước sạch ờ, dùng cho hoa kiển nước sạch mê công dùng cho hoa kiển thì cũng có thành phần và sơ dừa và tro, tro trấu thì nhiệm vụ của chúng giúp cho cây giữ giữ giữ ẩm giữ ẩm thì khi các bạn biết thì khi bộ rễ được giữ ẩm thì cái phía trên bề mặt nó không bị sơ nhìn rễ khi chúng ta bón vào thì giúp cho bồ rễ phát sẽ phát triển mạnh mẽ và các cái vi sinh vật các các cái loại nấm phía trong đó thì sẽ tiêu diệt các cái loại nấm đối kháng Rồi các bạn mới thấy mình sẽ trồng một số cái loại rau giống như rau dền các loại rau dền cũng đang ờ, được trồng với tất dùng cả sản phẩm đất sạch Mekong mã à, MK01 dùng cho rau củ quả cái cái cây này đâu hơi ít xíu anh anh lấy anh anh lấy cái này nè lấy này bộ xương luôn lấy này nè cầm thì việc sử dụng đất sạch mê dùng cho rau củ quả với các, các thành phần à, chính là phân trùng quế sơ dừa và các cái chế phẩm sinh học thì nó đảm bảo rất an toàn cho người sử dụng và đặc biệt đối với các à, bé ăn dặm thì các bạn cũng có thể sử dụng để cho bé sau khi ờ, uh, xong mình có tưới nước lại anh à, mình đã chiều qua mình tưới rồi chiều đang khỏi tưới à, tại trong phân nó cũng có cái đầu ẩm rồi nên mình để vậy để vậy uh, mình canh uh, chiều mát rồi uh, sau mấy tiếng chiều mát mình tưới tại đã ướt chân rồi nước nước sẽ tự rút phân xuống trong bầu nước đã ướt ướt chân xong bây giờ là mình chỉ để phân vô mình để phân vô là phân nó sẽ rút phân nó khô nó ra nước nó gặp nước sẽ rút xuống rút xuống là sẽ bộ rễ mình sẽ tiếp thu rất nhanh nếu mình tứ nữa thì à, nó trâu phân đi hết à, mình à, cái đó là cũng là cách tiết kiệm á tiết kiệm phân rồi, ờ, xin cảm ơn uh, chia sẻ của anh và xin chào tạm biệt